Ờ, và trong bài ngày hôm nay thì bài với chủ đề là làm thế nào để nghỉ hưu mãi mãi trên một số tiền cố định thì trong bài thì ông có nhắc đến cái tình trạng là rất là mọi người chưa tin rằng điều đấy có thể thực hiện được và có những cái khía cạnh những cái câu hỏi mà ông nêu ra và ông giải quyết theo quan điểm của ông thì trong đó thì um, ông có nêu ra những cái câu hỏi mà mọi người hay những khía cạnh mà mọi người đang rất là quan tâm ví dụ như là uh, có một khoản tiền như vậy thì um, đến khi về hưu thì họ làm gì để có thể sống mãi mãi hay là um, làm cách nào để họ có thể thanh toán được cái số tiền bảo hiểm mà nó vượt quá thu nhập của mình thêm nữa đó là nếu như mà đầu tư vào thị trường chứng khoán mà khi thị trường đi xuống thì mà khi thị trường đi xuống và chi tiêu lại tăng lên hơn so với lạm phát thì làm thế nào thì trong bài viết thì ông đã trả lời những câu hỏi này như thế nào anh Quang đầu tiên là trong một cái câu hỏi là thật sự chúng ta có thể đạt được cái trạng thái gọi là financial independence hay còn gọi là tự do tài chính là theo cái nghĩa mà Mr. Money Mustache hiểu trong cái bài là chúng ta hoàn toàn có thể ờ, tích lũy được một cái lượng tài sản và ta xây dựng một cái danh mục đầu tư để nó tạo ra một cái dòng thu nhập thụ động và cái dòng thu nhập thụ động đó có thể trang trải cho chi phí cuộc sống của gia đình không phụ thuộc vào việc là mình có tiếp tục đi làm nữa hay không ý là như vậy thì trong cái bài đó ờ, trong bài này bài viết này thì ờ, Mr. Mustas có đề cập một ý là nhiều người khi mà nhắc đến cái khái niệm gọi là financial independence này mọi người thấy rất hấp dẫn nhưng mà rất nhiều người không tin không tin là có thể làm được cái việc như vậy họ vẫn tư duy theo cái lối à, theo cái kiểu truyền thống tức là chúng ta vẫn sẽ làm một mặt đến ví dụ như là 60, 62 tuổi, 65 gì đó rồi chúng ta mới có thể đủ tiền và có thể về hưu được theo kiểu truyền thống còn tác giả cho rằng hoàn toàn có thể về hưu sớm hơn khi chúng ta đạt được trạng thái độc lập về mặt tài chính đó là điều đầu tiên mà trong bài này tác giả khẳng định là hoàn toàn khả thi và hoàn toàn có thể làm được cái việc như vậy à, cụ thể minh chứng vào một vài con số nhé thì đầu tiên á, là tác giả có lấy cái bối cảnh ở đất nước Mỹ tức là cái chi tiêu trung bình của một cái hộ gia đình ở Mỹ á, nó rơi vào tầm độ khoảng 40.000 đô một năm đúng không ạ trang trải chi phí cho cuộc sống thế thì tác giả mới đưa ra ba cái cấp độ khác nhau tức là một này, ở cấp độ thấp nhất tức là nếu mà nếu mà cái gia đình một gia đình ở Mỹ á, mà đã tích lũy xây dựng được cái tài sản và xây dựng một cái danh mục đầu tư có thể tạo ra cái thu nhập tự động Đấy, với một cái giá trị của danh mục đầu tư đó đầu tiên là khoảng 800.000 đô đúng không ạ? thế thì với một cái mức tỷ lệ rút ra từ cái danh mục đó hàng năm là 5 phần trăm đúng 5 phần trăm của 800 nghìn là chính là 40 nghìn đô đúng không ạ trang trải cho trước một năm thế thì khả năng nếu mà đạt được như vậy thì thì rất có khả năng là hoàn toàn có thể sống được đến hết cuộc đời và không bao giờ hết được cái số tiền đó như vậy nó tương đương với khái niệm gọi là financial independence tức là tự do tài chính đúng không? rồi cái cấp độ thứ hai tức là nếu mà gia đình đã xây dựng được một cái tài sản và đầu tư đúng không? tương đương với khoảng một triệu đô thì rất rất là tức là khả năng còn cao hơn nữa là không bao giờ sẽ tiêu hết được cái số tiền gốc đó của mình chỉ cần mỗi năm giữ một cái ru một cái kỷ luật là rút ra 4% thôi 4% của một triệu đô là chính là 40 nghìn thì hoàn toàn có thể trang trải được và số tiền đó là có thể tồn tại mãi đúng không? rồi còn nếu mà để chắc hơn nữa thì nếu mà tích lũy được khoảng 1,33 triệu đô tức là tương đương với tỷ lệ rút là 3 phần trăm thôi thì là càng là gần như chắc chắn luôn đi hết cuộc đời không bao giờ hết được tiền được đó là tác giả khẳng định một vài cái con số như vậy để chúng ta hình dung là thật ra là cái việc mà mà mà chúng ta đạt được cái cái trạng thái đó hoàn toàn có thể làm được đầu tiên là như vậy à, cái cái điều thứ hai là cả thêm một vấn đề mà tác giả có đề cập trong bài này thì là về thuyết còn về đầu tư thì như thế nào đúng không mọi người sẽ rất là băn khoăn là ok tôi có thể hoàn toàn có thể biết được cái mốc con số như vậy để tính toán rồi nhưng mà cái số tiền đó thì chúng ta phải đầu tư đúng không ạ thì chúng ta đầu tư vào đâu đã thế thì nhiều người sẽ có rất là nhiều lựa chọn là ok tôi sẽ đầu tư vào bất động sản hay tôi đầu tư vào trái phiếu hay tôi đầu tư vào cổ phiếu hay vân vân các thể loại đúng không thì trong cái bài này này thì quan điểm của tác giả tác giả cho rằng là cái loại tài sản mà phù hợp nhất ấy, là chúng ta nên sở hữu một cái danh mục đầu tư cổ phiếu mà nó đủ một cái độ đa dạng đa dạng hóa về mặt đầu tư để ví dụ như tránh cái trường hợp mà trong cái số podcast trước chúng ta đã đề cập là cái rủi ro mà chúng ta đầu tư hết trứng vào một giỏ thì nó bị sai lầm thì hoàn toàn có thể bị hỏng hết đúng không ạ trong khi đây là một số tiền mà chúng ta tích lũy gần như cả đời và rất quan trọng nên chúng ta tốt nhất là nên sở hữu một cái danh mục cổ phiếu mà đủ cái độ đa dạng và tốt hơn hết là mua luôn một cái quỹ index fund à, mà tác giả lấy luôn là trong cái bài này là ở thị trường Mỹ là lấy luôn cái quỹ Vanguard đúng không ạ Total Stock Market Exchange Traded Fund là một ETF mà đại diện cho toàn bộ thị trường luôn đó, thì thì đó là cái quan điểm của tác giả là là, là về mặt đầu tư là nên như vậy uh, ông có nhắc đến một cái nữa đó là uh, về vấn đề bảo hiểm ở trong cái hưu việc nghỉ hưu hay tự do tài chính này thì tức là cái tiền mà họ muốn mua bảo hiểm ấy thì không đủ nó vượt qua cái số tiền mà họ thu về thì làm cách nào để họ có thể có bảo hiểm mà ừ. vẫn có thể đủ số tiền đó cái quan điểm của tác giả là ừ, đương nhiên là cái cái cái cái health insurance đó cái bảo hiểm y tế vân vân nó rất là cần thiết nhưng mà quan điểm của tác giả là chúng ta nên chọn một cái gói bảo hiểm nào mà nó đủ ở mức độ là vừa đủ để bảo vệ thôi thì chúng ta cũng không cần phải chi quá nhiều tiền cho những cái khoản bảo hiểm này kia vân các loại thế thì nếu mà đối chiếu với cái cách tiếp cận ở tại Vinarec đúng không ạ? khi mà chúng ta hướng đến sức khỏe tài chính an tâm đầu tư chúng ta xây dựng ba loại tài sản trong đó cái tài sản đầu tiên là nhóm tài sản phòng vệ gồm có một cái quỹ uh, thanh toán nhanh và các loại bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm y tế đúng không? bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm nhân thọ thì gần như nó cũng khá là giống với cái tư tưởng quan điểm của, của tác giả Mr. Mustache Vậy lúc nãy anh Quang có nhắc đến là ông uh, nói rằng là mọi người có tiền đó và đem tiền đi đầu tư vào các quỹ và các trái phiếu hay là cổ phiếu gì đó nhưng mà mọi người đặt ra một câu hỏi đó là nếu như mà vào tình hình thị trường xấu thị trường chứng khoán xấu và đi xuống và chi tiêu của họ tăng lên hơn so với lạm phát thì họ phải làm sao? Ừ. Thì trong bài này tác giả cũng nói khá rõ rồi là thứ nhất là mọi người lo lắng về cái chuyện mà thị trường cổ phiếu nó đi xuống ấy. thì thực chất là nếu mà mình xây dựng một kế hoạch tài chính cho mình cả đời là nó rất là dài đúng không ạ? một người có thể sống đến 80, 90 tuổi thậm chí 100 tuổi đúng không thế thì thị trường cổ phiếu mà nó giảm cho là có thể là nền kinh tế nó rơi vào suy thoái này kêu vân nhưng tất cả chỉ là tạm thời thôi và quan điểm của tác giả là sau khi đi điều chỉnh vì do suy thoái rồi thì rồi thị trường nó lại đi lên mà chúng ta nhìn trong thực tế cũng thế hàng trăm năm qua là thị trường cổ phiếu của Mỹ là đều tăng rất là đều đặn đi lên thị trường Việt Nam của mình 20 năm qua cũng có rất là nhiều cú dập dìu đi xuống nhưng mà tính trung bình thì nếu mà total return nó cũng rơi tầm khoảng 15 phần trăm một năm là chuyện hết sức bình thường cho nên là không có gì phải lo lắng về cái chuyện là thị trường cổ phiếu nó giảm à, còn cái chuyện mà cái chi phí cuộc sống nó tăng nhanh hơn lạm phát thì thì ờ, thực ra cái cái xác suất này trong cái bài này thì tác giả nói là cái cái cái cái khả năng xảy ra việc này là rất thấp nhưng kể cả nó có xảy ra thì cũng không sao cả bởi vì ví dụ nếu mà chúng ta sở hữu một cái danh mục cổ phiếu mà đủ độ đa dạng index fund chẳng hạn đúng không mỗi năm cứ cho là ví dụ ở Việt Nam này trung bình uh, của cái danh mục cổ phiếu đó là tầm khoảng 10 12 phần trăm kể cả cái chi phí cuộc sống nó có tăng tầm độ hơn lạm phát là lạm phát cái giờ khoảng 4 phần trăm đúng không chi phí cuộc sống tăng 6 phần trăm thì vẫn có cái đệm bước đệm một cái khoảng cách khá là tốt để mà có thể cover được không có gì phải lo lắng về cái kết bản đó cả như vậy thì đấy là những cái quan điểm những cái khía cạnh mà ờ, tác giả đã rút ra từ những cái mà mọi người đang băn khoăn và lo lắng và không tin là mình có thể uh, có cái tài khoản hưu trí và có thể thực hiện sống mãi mãi được vậy thì theo anh về quan điểm của anh Quang thì về vấn đề này ở thị trường Việt Nam sẽ như thế nào? Uhm, anh nghĩ là à, mình có thể tham khảo được rất là nhiều cái cái tư tưởng của Mr. Mostat được đúng không ạ? Đầu tiên là Mr. Mostat chỉ cho chúng ta một cái con đường mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tin làm được đúng không? đầu tiên là như vậy bạn rồi con số tính toán cũng cũng cũng rất là khả thi rồi cái phương án đầu tư cũng chỉ ra rất rõ ràng rồi đúng không thì còn cái quan điểm của anh á, thì à, ở thị trường Việt Nam á, thì thì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo cách này và làm y như thế được nhưng mà trong cái cách tiếp cận của tại VNREX thì chúng ta lại hướng đến cho nhà đầu tư cái cái cái việc kiến tạo một cái con đường hướng đến sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư trong đó thì nó có những cái tiêu chí ví dụ như là cần phải có một kế hoạch tài chính ờ, trọn đời xuất phát từ những cái mục tiêu rồi cân đối được cái thu chi và chúng ta nên kiến tạo những cái nguồn ờ, thu nó đa dạng hơn chứ không phải chỉ là phụ thuộc vào mỗi một nguồn ví dụ như tiền lương chẳng hạn mà tốt nhất chúng ta nên có ý thức xây dựng những nguồn thu nhập thụ động này đúng không? rồi chúng ta cân đối được tài sản ờ, trong đó cần phải xây được các loại tài sản rất là quan trọng như là tài sản phòng vệ đúng không tài sản tích sản trả hưu trí và tài sản ờ, để mà chúng ta tích sản theo các cái mục tiêu ngoài cái đó ra thì chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những cái kiểu đầu tư cơ hội được ừ. thì đó là cái cách mà có thể coi là một kiểu xây dựng rất là vững chắc trên cái con đường ta tiến đến cái bước cao hơn là tự do tài chính nhưng mà cái cách tự do tài chính mà theo cái quan điểm của anh Hiếu á thì chúng ta không nhất thiết là chúng ta cứ phải bị ám ảnh bởi một cái con số như là uh, ờ, Mr. Mostat chỉ trong bài đúng không nếu mà nhiều người nhắc đến con số là 800 nghìn đô 1 triệu đô thì nó có cái gì là nó hơi quá và người ta cảm giác là luôn luôn hụt hơi khi chạy đến cái đó còn ở đây mình hiểu rằng là khi mình đã à, giúp cho nhà đầu tư và mọi người hiểu được cái con đường đi rồi thì ngay lập tức tại cái thời điểm đó là chúng ta có tự do luôn tự do ngay từ cái bước đi vững chắc của mình đương nhiên là nói thế không có nghĩa là mình không có ý thức tích lũy mình vẫn tích lũy nhưng mà tự do phải nó đạt được tại ngay tại nơi này chứ không phải cả là cái điều gì cần phải chờ đợi cho tương lai cả à, quan điểm quan bổ sung thêm à, là như vậy Đúng là như thế, nếu như mà mọi người cứ chạy theo từng con số thì khi mà đạt được những con số đấy thì mọi người lại muốn lại khao khát theo thêm và không biết đến khi nào thì họ mới cảm thấy tự do đối với cuộc sống của mình đúng không? Đúng. Vậy thì qua cái bài viết của ông Mr. Money và anh Quang có chia sẻ thì chúng ta có thể thấy đó là Ừ, chúng ta nên chuẩn bị hưu trí càng sớm càng tốt và cái việc chuẩn bị hưu trí thì hoàn toàn là có thể và bên cạnh đó thì quan trọng là mọi người cần có một kế hoạch tài chính và phân bổ tài sản sao cho phù hợp với tình hình và thời gian của mọi người ừ, và tất hầu hết thì tất cả chúng ta đều mong muốn là sẽ sớm được tự do tài chính và điều mà khiến chúng ta có thể tự do tài chính sớm à, một điều không thể thiếu đó là mọi người cần chuẩn bị cho mình một quỹ hưu trí và đặc biệt là VN Direct có quỹ hưu trí để cho mọi người có thể tích lũy đầu tư để chuẩn bị dần cho tương lai để xây dựng một con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư hướng đến tự do tài chính Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.